Cô Trang cô Trang cô chẳng nhìn thấy chị Ân Thảo đâu Chị Ân Thảo chưa mở cam Rồi Con bây giờ bây giờ cô trang xin chân chồng giới thiệu lại ha hôm nay là lớp chuẩn bị ờ, vào cũng đông đủ rồi thì cô trang ờ, xin con thấy ờ, bạn anh vào vào rồi mà ô à. cô trang cô trang một, một bạn nữa mà tắt mic giúp cô tắt mic giúp cô nha cô trang cô trang mà An Nhiên rồi An Nhiên vào à, à, An Nhiên chưa vào An Nhiên thứ ba là bạn có lớp đó con 7 giờ rưỡi bạn mới học xong rồi cô Trang sẽ giới thiệu lại nha Cả lớp vào đông đủ rồi khá đông đủ rồi Cô Trang xin giới thiệu lại hôm nay lớp mình rất là vinh hạnh Sẽ có cô Hương à, đồng hành chung với lớp mình Tụi con cho cô Hương một tràng vỗ tay Và cả lớp mở mic lên chào cô Hương nè Con chào cô Mở mic lên Con chào cô Con chào cô rồi à. rồi và cái cái cảm ơn dạ cảm ơn chị À, rồi cái thứ hai là chúng ta sẽ chào mừng à, lớp mình chào mừng một số thành viên mới nè có bạn à, à của bạn Minh Nick Thùy Tâm nè bạn Minh Thư nè còn ai bạn có Nick Trần Quang nè cô Trang chưa có thấy mở cam nè cả hiện tại là có ba thành viên mới ha cả lớp mình vỗ tay chào mừng các bạn cùng vào tham gia rèn luyện với chúng ta let's go let's go ôi chắc tối nay con vẽ xong may mắn chứ con vẽ xong cô trang luôn ủng hộ tinh thần cho tụi con nha chỉ cần mỗi về chứ may mắn con vẽ hơi xấu à cái chuyện xấu đẹp không có quan trọng tụi con hoàn thành trước khi hoàn hảo được không chúng ta chỉ có làm nhiều làm nhuần nhuyễn thì tự nhiên nó sẽ đẹp lúc đó muốn xấu cũng khó nữa ha <laughs> con có vài cái may mắn con quanh tròn mà con quanh cũng không được nữa con quanh nó lệch bên <laughs> dạ cô trang chào Giờ con mẹ còn ăn cái mai map nữa mẹ mẹ hạnh nhưng mà chủ đề của con là, là toán con làm toán hết toán luôn hả con yêu thích môn toán hả ok môn nào cũng được rồi bây giờ cả lớp thì làm toán hết tại vì toán nó có mấy cái dễ nhiều quá con tại vì ở trên trường con thích toán nhất làm toán vui thì đầu tiên chúng ta cứ lựa cái nào đó chúng ta thích sau đó là tụi con sẽ nâng cấp cái ờ, level của mình lên từ từ ha rồi bây giờ cả lớp mình vô đủ rồi ha Cũng 7 giờ rồi à, Bạn nào chưa mở cam thì mở cam lên cùng nhau giao lưu nha Chúng ta dành ra khoảng uh, à, 3 phút để cùng nhau làm gì các bạn nhớ không? Nhớ không? Dạ, vâng. dạ, con là tập thể dục cho não Rồi, tập thể dục cho não bộ dạ, nha nào? Tay đâu, tay đâu Tay đâu, tay đâu, lớp ơi, tay đâu, tay đâu dạ, Rồi, rồi bây giờ bây giờ muốn chơi trò nào trước nè Chết á Bác thử đâu hả? Răng thỏ, là răng thỏ hơn chứ không à, à gì Thỏ là thử sang ngay rồi thở thỏ thở thử răng rồi, thở đâu, thở đâu thở đây, thở đây, thở đây thở đâu, thở đâu Đây, rồi, thở Vương, thở Vương ơi hiện tại con đang là người đàn ông duy nhất <laughs> trong lớp con bắn súng đi khải vương cô trang đổi theo nè khải vương ra hiệu lệnh bắn súng đi gì cô hôm qua này cô ấy gì khải vương ra hiệu lệnh bắn súng đi để cô và các bạn cùng đổi theo cái tín hiệu lệnh của con nha con bắn đi con bắn đi cô trang ơi con vẫn chưa nghe luôn không nghe hả sao kỳ vậy mẹ ơi mẹ mốt mẹ mua cho con con nghe chưa nghe chưa nghe chưa khải vương dạ, dạ, rồi bây giờ cô Trang nói là Khải Vương là người đàn ông duy nhất trong lớp hiện giờ Thì Khải Vương sẽ ra hiệu lệnh bắn súng nha Cô và cả lớp sẽ sẽ cùng nghe theo hiệu lệnh của con để đổi tay nha dạ. Rồi Khải Vương ra hiệu lệnh đi Một Bắn đi, đụng Bắn đi Dạ cô con đừng đâu con ok rồi bạn nào cho bạn trải bước bình tĩnh một chút xíu rồi các bạn trải bước bình tĩnh chút xíu giờ bạn nào xung phong thế bạn mình nè bạn nào bạn nào xung phong làm leader nè để con lớp follow the leader nè rồi biết là con con biết giơ tay nhưng mà con không biết nói chị nguyên cô trang mời con cô trang là kêu bầm bầm thôi hả cô đúng trang? rồi bắn súng thôi mà hiệu lệnh bắn súng thôi mà Nói à, bạn nào chưa biết thì làm theo cô nha dạ. con biết đưa tay đi kim nguyên rồi một hai ba đùng bầm kim nguyên ơi bầm. hai con thỏ bắn nhau dạ. rồi tiếp đi con bầm bầm bầm bầm nhanh lên bầm Cô ơi, cô sao con thấy mạng cô lát quá cô ơi Các bạn có thấy cô rõ không? Con thấy rõ dạ Con thấy rõ, thấy rõ nhưng mà con thấy mạng lát Mạng lát là chắc tín hiệu mạng nhà con á Thiên An con thoát ra con vào lại xem Các bạn thấy cô rõ đúng không cả dạ. lớp? Dạ, dạ đúng rồi cô rồi bây giờ bây giờ xong cô ha. là cô tắt cam bật cam thôi cô. Trò thứ hai nè. Đập tay nha. Ủa? Một, một Thiên Hà ơi, Thiên Hà Ngược tay rồi con Đúng rồi Tiếp Minh Thư ơi Minh Thư ơi Minh Thư ơi Con nghe cô gọi không? con Minh Thư quên đi lấy cái tai nghe này ừ. nha Minh Thư ơi Minh Thư có nghe cô nói không Minh Thư Minh Thư nghe Minh Thư alo tí nha cô Con mở mic lên đi cô chưa thấy con nói Cô ơi, nếu mất bạn bị anh bị anh lỗi cô ơi Ủa cô à, Minh Thư mở mic rồi mà sao cô không nghe được Minh Thư nói ta Chắc có cho lỗi mic đó cô À vậy hả Bạn Lan nó bị lỗi với cô Cô thử coi lại giùm mẹ ấy Bị lỗi hoặc là nghe tai nghe Lúc tai nghe Cô cảm thấy mẹ cô hơi yếu Nên là con thấy cô cứ thích ra là từ từ cứ như vậy nhé Không, tại cô Trang xích á Con Cô Trang đang xích á dạ con nói rồi mà cả lớp không nghe được tiếng của con á minh thư chắc cái mic của con cái mic của con nó không thu vô được hôm nay là thành viên mới của lớp mình con có một vài bạn cô không có nghe cô không có nghe minh thư ơi cả lớp không ai nghe con nói luôn á minh thư con thử mở tai phone ra minh thư ra vô lại thử đi con đang chị minh trong mới Vậy minh Châu lớn có bao ít gì bên đây? Ừ. có Con nghèo con có gì Rồi, bây giờ, bây giờ cả lớp Cả lớp ơi Cái động tác của ta Mỗi đầu ra bụng nha dạ. Rồi, Minh Thư vào lại rồi kìa Rồi cả lớp tắt mic hết cho cô Trang nghe thử coi Minh Thư có nói được không cả lớp ơi tắt mic giúp cô nha rồi cô trang cảm ơn cả lớp minh thư ơi con có có nghe cô nói không con nghe con gật đầu đi con có nghe không rồi cô không nghe được tiếng của con con tháo được cái tai phone ra đi con sử dụng điện thoại luôn đi con tháo tai phone ra xem tại đôi khi cái tai phone đó nó không có hỗ trợ mic nói rồi minh thư nói thử cô xem cô vẫn không nghe được con luôn là sao sao kỳ vậy đây ai rồi được rồi. Em đang điện của tính nha cô. Rồi được rồi, cả lớp quay lại à, vấn đề chính nè. Bạn Minh Thư có thể ngồi nghe cũng được, cái này chúng ta sẽ giải quyết sau ha. Rồi bây giờ tới động tác thứ ba. Một tay chúng ta vỗ đầu. Để cô Trang tắt background đi. Background nó Rồi cô Trang tắt background nha Cả lớp một tay vỗ đầu Một tay ở dưới so bụng Rồi cái này là chỉ là những cái bài tập thể dục cho não bộ Cho tụi con khởi động à, vui vẻ lúc đầu giờ thôi ha Rồi đổi tay nha Khải Vương đổi tay kìa Khải Vương <laughs> Ngọc làm đi Ngọc cây con có ai đói bụng vậy không? mình làm đá bắt mẹ mẹ ba bạn nha bạn gì của mình phải bạn làm đá bắt mẹ mẹ ba chứ con bạn dạ. gì có nick của mẹ là mẹ hạnh à con tên gì con mở mic lên cho cô trang cô trang uh, trò chuyện với con một xíu được không mẹ hạnh ơi mở mic lên cho con nói chuyện đi mẹ cô nói nè cô trang chào dạ, cô. con vô đây dạ, vô đây nói chuyện với cô một xíu sao chạy mất tiêu rồi em nó mất cỡ không cô không có mất cỡ vô với lớp cô trang là không có mất cỡ vô đây chơi với cô trang với các bạn này vui lắm cô trang chơi vui lắm đó cô trang vui lắm á vui vui lắm vui lắm học với cô trang vui ơi là vui rồi bây giờ bây giờ bây giờ cô trang giới thiệu trước nha bây giờ cô trang giới thiệu trước xong rồi tới yeah, giới thiệu cho cô nha vui lắm vui lắm luôn xin chào cả lớp mình tên là đặng hoàng trang ba từ để nói về mình là hiếu thảo khả phương hiếu thảo Khải Vương Trật tự <laughs> Rồi cô Trang giới thiệu lại nha Xin chào cả lớp Mình tên là Đặng Thùy Trang Ba từ để nói về mình là hiếu thảo, chân thành và yêu thương Xin mọi người hãy cổ vũ cho mình Rồi bây giờ cô Trang mời con giới thiệu Cho cô biết tên con được không Mạnh mẽ lên Con là thành viên nam thứ hai của lớp đó Mạnh mẽ lên Mạnh mẽ lên Đâu rồi rồi vậy mình cỡ tuổi vậy bạn rồi cô không sao cả lớp vỗ tay cổ vũ cho bạn nhanh lên truyền năng lượng cho bạn rồi trời ơi cô trang có thêm trợ lý nhí đứng cái bên nữa nè rồi thôi được rồi bạn bạn mới vậy là cô trang hẹn với con nha bữa sau cô trò mình sẽ chào nhau nha ok không hứa không hứa nha rồi minh thư ơi cô trang dành một phút cho minh thư à mà minh thư không nói được minh thư cái mic của minh thư nó nó không thu vô được rồi cô trang à, mời à, con của mẹ thùy tâm đi alo mẹ thùy tâm còn đó mà alo alo dạ mình nghe trang ơi mình dạ. nghe trang ơi mình vô mình coi mấy đứa nhỏ nó học á à vừa dạ. ba mấy đứa nhỏ mới học á à, dạ dạ dạ em tưởng có có có bé thì cho bé giao lưu với các bạn ạ à. dạ rồi à, à rồi em cảm ơn chị giống như cô hương á cô cùng với cô hương á dạ dạ dạ rồi dạ con à. rồi để cô trang đọc bản chat của bạn minh thư nha trong đây à, mình à, mình à, chỉ là cái lớp rèn luyện về cái bộ môn mai mép á, mai móc á, Minh Thư ha con ha ở đây thì các bạn có độ tuổi từ 6 à, cho đến 11 tuổi rồi, 12 cô À Minh Châu đang 12 rồi hả Mới sinh nhật phải không Dạ Rồi dạ. Rồi ha bây giờ Rồi Minh Thư lớp 6 Bạn Minh Thư vậy là bạn Minh Thư đang là thành viên à, à, lớn à, trong lớp ha Rồi cô Trang chào Minh Thư nha Minh Thư sẽ gửi lời chào đến các bạn Mong là bữa sau Minh Thư mic của con sẽ không có bị sự cố nữa ha Chút xíu nữa học xong con kiểm tra lại xem sao ha Rồi Bây giờ chúng ta khởi động xong các bạn nào thấy nóng người chưa? Hả? khí thế chưa vui vẻ chưa dạ, dạ rồi, dạ rồi. ok ha nóng nóng quá tăng mới lạnh rồi hôm nay hôm nay có bạn nào muốn cùng cô rèn luyện một cái sơ đồ tư duy mà cô trang ờ, tự vẽ không rèn luyện theo cô dạ, dạ. dạ rồi ok là hôm nay chúng ta sẽ học cái vẽ theo chủ đề ở trong ờ, cũng là một phần ờ, chủ đề trong siêu trí học đường ở đây kim uyên có màu xịn sò quá ta à, nhưng mà cái này là cô Trang à, vẽ theo cái tìm hiểu của cô ha hôm nay chúng ta sẽ vẽ về một loài cua được không quay con thích ăn cua lắm cô ơi Trời ơi, trời ơi, trời ơi Chưa vậy là thích ăn luôn rồi hả? rồi nha, dạ. Dạ, dạ, dạ Để giờ cô Trang nha Cô Trang xem màn hình đợi xíu Cho cô Trang một phút Cô Trang ơi, cô Trang mà lớp máy vậy cô Trang? cái này không có chủ đề của lớp nha ân thảo à, nó khoảng 5 nhánh có bạn nào dám thử thách không à, cái thôi mình cứ làm hết mình đi á nha mình cứ làm hết mình cứ làm hết mình thôi Ờ, chưa bao giờ được tôi muốn xuống nữa học đây là có nhắn tin nữa nhắn hoài không học được cái gì luôn coi giờ anh con à, kiểu như lúc mình thân thi lớp uh, lớp ba á cô ừ. là à, phải nhắc tới tôm hùm tôm hùm uh, Alexa với thầy của hoàng đế á cô à. ba, ba con nói là uh, thi xong đi mi được ba ba cái mười ta cho mi mi um, hai hai con đó trời ơi cái dược đi xong cái dịch cô rồi, cái dịch cái... xong tới giờ vẫn chưa có cô <laughs> không đặt cô không cô ơi hôm nay hết dịch rồi nói ba đặt đi ba đặt dạ, ba thưởng cho con đi mà không biết giờ này ba có quên không nữa ba mà quên là thôi rồi bây giờ để cô Trang xem màn hình nha Đây là một cái hình cô Trang đã vẽ sẵn cả lớp mình nhìn à, lên tham khảo nha thế à, bạn à, Minh Thư với lại bạn Trần Quang tham khảo rồi vẽ cùng các bạn nha chỗ nào chưa hiểu thì tụi con có thể hỏi lại sau nha <coughs> hãy hỏi cô để cô chia sẻ nha cả lớp nhìn thấy hình cô xe chưa dạ dạ rồi wow cô đã dữ ui con cua nữa cô thì con không bị giống cô được không vậy dạ, con cô đó hơi khó được con thấy dễ miễn sao tụi con vẽ người ta biết con cua là được còn người ta chưa biết thì mình mình ghi chú nó là con cua con không có vẽ hình vuông mà con vẽ hình tròn rồi cả lớp cả lớp bắt đầu vẽ nha cô con sao con cua nó có một mũi vậy à, cô hả con cô nó có cái mồm bự quá vậy cô đâu cái mồm đâu thiên an đâu có cái mồm mình đấy cái đó cái càng cái mai mình bạn đó là cái mồm đây bạn nào vẽ nhớ sao cô các bạn vẽ nhớ cái cách mà cô chỉ làm sao mà xác định hình trung tâm nhớ không lấy thước vẽ nhớ lấy thước vẽ giống như thấy các đường cô các con thấy các đường cô vẽ mẫu không đó xong rồi khi này lúc tụi con xác định hình trung tâm á đối với cái giấy A4 á, thì nó cái hình trung tâm nó không vượt 6.5 cm à, ha và nhớ cho nó nằm ở giữa trọng tâm nha. Đây, sao, thấy không? Sau khi cô vẽ, đây nè, tụi con nhìn sơ lược qua xíu cô xe lại cho cô cô để hình lại cho vẽ nè. Rồi nè, thấy không? Đây là cái hình trung tâm Sau đó cô vẽ xong cô bôi hết những cái đường Cô xác định điểm ờ, vị trí trung tâm Đó Rồi Đợi xíu Đây, các bạn thấy cái hình con cua chưa? Sau khi cô vẽ xong rồi cô tô màu nè Cả lớp nhìn thấy không? Đã thấy dạ thấy tụi con cái này là cái cái cái hình gợi ý thôi nha tụi con có thể sáng tạo theo con cua của tụi con nha con sẽ vẽ con sẽ vẽ nha các bạn nha dạ, dạ không nhất thiết phải vẽ giống cô đâu tụi con có thể thỏa thích sáng tạo như vậy đủ nhọn chưa cô nhưng mà khi con vẽ ờ, sơ đồ tư duy mà tụi con phát họa bằng bút chì trước á cả lớp đừng có bào bút chì nhọn quá bởi vì mình vẽ xong nó bị hằn xuống cái giấy á, nên đừng có để bút nhọn quá nha vẽ nét vừa vừa con thôi con con ấy bằng vẽ bằng bút cái này hả cô từng bạn hỏi cô đi cô mới nghe được bạn nào hỏi trước nè thiên an thiên an trước đi cô ờ, con con vẽ bằng bút màu được không cô con vẽ bằng bút màu thì vẫn được nhưng mà nó khi mà nó có vấn đề con sẽ không sửa được nha thiên an nha dạ <laughs> tại vì khi con phát họa bằng bút chì nó sai chỗ nào hoặc chỗ nào con chưa vừa ý con có thể bôi còn khi con vẽ bằng bút màu luôn mà nó chưa vừa ý con là coi như con phải hủy cái hình đó luôn con hiểu không rồi dạ. tới, tới minh châu minh châu lớn con hỏi cô gì con à, mình vẽ cái này hả cô đúng rồi mà đây là hôm nay là chúng ta sẽ vẽ về cái về cái loài giáp xác đó là loài cua thì cô trang chọn cái hình ảnh trung tâm là hình con cua nó đang nằm ở trong cái vũng nước đó. nó giống như cái vũng nước vậy đó còn con nếu mà con thích cái hình con cua kiểu khác nhật anh ơi cô ơi con không biết dễ cô hay giống không rồi nha bây giờ bây giờ bây giờ cô trang dừng chia sẻ cái này nha cô trang sẽ tìm à, cái ở trên mạng nó có nhiều chủ đề hình con cua dễ thương lắm bây giờ cô đi kiếm mấy con con cua dễ thương cho tụi con nha dạ. rồi cái đó là cái hình cô đưa cho các bạn tham khảo thôi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 Cô sao cô sao con vẽ xong rồi Cả lớp nhìn thấy chưa? Ủa Nhật Anh vẽ xong rồi hả? Nhanh như vậy Nè cả lớp nhìn thấy mấy con cua dễ thương không? Dạ, đấy Đấy, muốn vẽ con cua nào vẽ nha Nhiều lắm Đây dạ, cô Sang, con vẽ xong rồi Đâu, Nhật Anh đưa cô xem Thành viên nhỏ tuổi nhất lớp đấy Đâu, cô không thấy, cô đưa xích lên cao xuống Cô Trang đi, cô Trang con vẽ xấu lắm anh nha à xấu đẹp không quan trọng ân thảo ân thảo cô trang thấy ân thảo vẽ rất là đẹp các bạn cứ vẽ đi nha ba hình của con nó mờ quá đây tại vì con mặt đèn chưa lên nó mờ quá đây cô trang sẽ vào hình ảnh cho cả lớp nhìn thấy nè đó rồi các bạn ơi nhìn thấy không ôi ừ. cô ơi chỗ cái hình con chỗ cái hình của con ôi cô con cô hồi nãy con đang vẽ con có trời cái hình luôn ờ, rồi. cô nào? Con cô nào? Rồi, đúng là cô. Con cô hình một hai ba bốn năm sáu bảy tám á cô. Cô hồng này đúng không? Cô Trang Đúng rồi tám á cô. Hình số 8. Không. Trang thấy rồi. Giỏi rồi uh, Nhật Anh tô màu đi Nhật Anh có xác định cái hình nó nằm chính giữa tờ giấy chưa đúng rồi cô hai cái hình nó cũng cũng cô, ân ờ. thảo ơi mấy con ngày nhá khoan vẽ hình con cua rồi bây giờ con tô màu đi con tô cho nó đủ ba màu trung tâm cho cô nha dạ ok cô rồi ân thảo ơi dạ ân thảo vẽ được không con con là con vẽ khác mấy cái trên đây Được, trời ơi, cô Trang còn ờ, khen Ân Thảo nữa Vì Ân Thảo rất sáng tạo, giỏi Con làm đi nha Dạ Cô Trang tin là Ân Thảo vẽ rất là đẹp Và cô Trang đã từng nhìn thấy những tác phẩm của Ân Thảo rồi Giờ cô Trang cũng đi vẽ con cua Cô, cô, cô, con vẽ hai cái càng cua nó giống hai trái tim á cô Sao cũng được á, miễn sao nó ra hình con cua là được ha Dạ <laughs> nhớ tô màu nha hình trung tâm các bạn nhớ hình trung tâm tối thiểu là bao nhiêu màu nhớ không mấy màu à, tối thiểu ba màu cô đúng rồi nó ba màu của lên giỏi cả lớp thuộc bài cái chủ đề con cua này á nó nó hơi ờ, tức là nó cũng cô trang vẽ thì nó cũng hơi nhiều nếu mà hôm nay chúng ta rèn luyện chưa kịp á thì bữa sau chúng ta sẽ vẽ thêm nhanh quá lớp mình vẽ nhanh quá lớp mình các bạn Thank you. Rồi cả lớp bạn nào vẽ xong rồi tắt mic cho cô nha Cho âm thanh nó đỡ bị vang nha Bạn nào vẽ xong rồi ngồi tô màu Tắt mic và ngồi tô màu ha Chúc hoàn thành đưa cho cô Trang xem nha Chờ các anh chị và các bạn khác vẽ Rồi con vẽ hai cái mắt của con cô nó hơi nhỏ nha cô cô cha nói à, an nhiên ế quên thiên an vẽ thế nào cũng được miễn sao con thấy nó đẹp và nó nó nó, nó ờ, con thích thú với nó là được bạn à, bạn Minh Thư với lại bạn à, có nick là Trần Quang với lại bạn à, bạn gì con của mẹ Hạnh á à, các các con vẽ đi nha chỗ nào không hiểu hỏi cô nha chỗ nào không hiểu với, uh, mở mic lên hỏi cô con là vẽ xong con cua rồi cô ơi bạn nào bạn nào ân thảo hả dạ rồi ân thảo vẽ xác định đúng vị trí hình trung tâm chưa con con để ở giữa rồi rồi ok vậy ân thảo tô màu cho cô đi ân thảo có nhớ hình trung tâm là mấy màu không ừ, trung tâm là ừ, trung tâm dạ con vẫn nhớ chứ rồi tối thiểu là ba màu nha con nha dạ rồi bạn nào vẽ xong rồi có quyền tô màu ha bạn nào thích á, thì con cua nó hay ở dưới biển á, có thể cho nó thêm rong rêu gì nữa đó nha cho nó đẹp con sao con tôm màu xanh Thế Thế Nhật Anh tô mấy màu trong hình đưa cô xem nào Đây cô cha Có đủ ba màu không? Có đảm bảo ba màu không con? Đây cô cha xem đi Ui sao mới có một màu à thấy con con vẽ thêm mấy cái rong biển á à, Nhật Anh Nha xong con tô màu xanh lá cây vô nha Xong con biết viết chữ cua không? Cờ, ui, cua. Ok vậy xong con viết chữ cua màu màu đỏ cho cô nữa nha nhưng mà con không biết viết chữ cua chữ cờ xong tới chữ u rồi tới chữ a cờ u cua được chưa em ờ, em này còn trong lớp mình còn nhỏ em mới có học lớp 1 năm nay à nên là em ờ, vẽ những cái ờ, hình trước chữ tính sau cờ u cua à, cô đúng rồi con cờ u cua bạn cô trang ơi dạ ơi Đấy, thế này là em con tên là Biên cũng có một tuổi mà thích vẽ lắm à. Mà có một em nữa mà ít tuổi hơn ờ, và giống như chưa lên lớp 1 vậy đó Mà em nó cũng thích vẽ như các em 6 tuổi như em của con đó cô à. Cô ơi con tô màu xong rồi Em Nhiên cô mấy màu á con? Thiên An chứ cô nói lộn xin lỗi Dạ con tô hai màu con tô thêm một màu nữa cho nó đủ ba màu nha thiên an hình trung tâm con lưới... con biết cô ở đâu ạ con cô nó màu đỏ nhưng mà con ghi tên chú cô màu đỏ luôn rồi con vẽ cho nó mấy cái lá rong đi tô màu xanh lá cây mấy cái lá lên vậy nè nhưng mà con biết vẽ rong cô rồi rong vẽ xung quanh con cua chút xíu thôi con dạ vâng hoặc là con vẽ mấy cái vòng tròn hình cái ờ, cái bong bóng nổi lên á thiên ngang bong bóng ở dưới nước á rồi con tô màu xanh nước biển nhưng mà con vẽ nó màu đỏ cô con tô nó màu đỏ Bạn nào tắt mic giúp cô nha Tự giác nha cả lớp Cô con vẽ xong ra, răng rêu của cô à. rồi con vẽ xong rồi con ngồi trật tự chờ các bạn với ờ, mọi người vẽ ha Dạ, dạ. Con tô màu xong rồi cô Trời ơi, nhanh quá vậy ta Con cũng vậy Với cô Giỏi quá à. Cô Trang còn chưa vẽ xong luôn Cô chưa vẽ xong con và thấy cô vẽ đẹp quá trời luôn Cô Trang chỉ mới vẽ xong cái bản làm mẫu cho tụi con xem trên kia thôi Còn bây giờ cô Trang vẽ hình khác Cô Trang vẽ hình khác con còn thích rất là đẹp luôn Hôm nay <laughs> Hôm nay cô Trang vẽ con cua này mắc cười quá cô trang bị con cô nào mà cô trang bị mắc cười là cái con cười vô càng như miệng này nó cười tên mọi người con có con cô trang cô trang nhìn con rể là cô trang dễ thương dữ vậy ta anh tự sáng tạo á cô Giỏi, lớp mình giỏi mấy nay tụi con học online ở trên trường có mệt không dạ mệt lắm cô mệt lắm cô hả quá trời bài Trời ơi, dạ. con làm lớp phó luôn rồi cô tìm. Bây, thầy gửi cho con mà bây giờ con còn chưa làm xong nữa luôn à con Dữ vậy đó hả? Cô làm lớp trưởng cô ơi Giỏi quá vậy ta Làm lớp trưởng từ năm nào luôn mà con là lớp phó ghi tên, bạn nào cũng sợ con Vậy hả? Cô Trang thấy Ân Thảo hiền quá trời mà bạn nào cũng sợ luôn hả? cô mặc dù con lớp dũng nhưng mà con sợ với cái con kỷ luật cô vậy hả con sợ nó nhất cô. cô bây giờ mình vẽ nhánh chưa cô chưa chưa chưa từ từ chưa chưa chưa nhé đợi các bạn vẽ xong đợi cô nữa con sắp xong rồi con cười con cua cười nghe răng hả sao biết hay vậy tôi trang chưa đưa thôi con cũng cười sao biết hay cười nghe răng không thôi <laughs> cô biết tại sao con biết không sao tại vì con nói là con nghe thấy cái gì kỳ lạ con nói là một con cua nó có mắt cười gì á con thấy nghi nghi rồi <laughs> con cô cô vẽ con cua nhìn xàm đúng cô mà hôm nay sức khỏe của cô chưa ổn định cô vẽ con cua cô chóng mặt của cô vẽ con cua không có đẹp nè đây này con cua của con cô con đẹp hả đây nè cô là cô trang ngồi mà cô trang cảm thấy cô trang bị choáng lắm Sao còn chưa đấy không cô bạn tô màu chưa con đang tô màu tô đi Hừ, mà đúng cô cô cô nhìn uh, con canh như thế này đúng chưa bạn nào mới hỏi cô vậy minh châu lớn hả con là anh thảo nè cô à anh thảo hả dạ đây nè cô mai mốt con phải cho nó lệch sang bên của con đang quay ngược là hình như bên trái vậy phải xíu đó, ân thảo dạ thêm một chút xíu nữa là là, là được đó con dạ ok cô rồi bạn nào hỏi xong tắt mic giúp cô ha Ngành có mấy nữa Lấy cái nắp đỏ, đóng cái nắp, uh, nắp xanh này Cái chai đây Đâu đưa xích lên cho cô xem Đây cô Trang À Cô Trang thấy rồi Thấy con viết chữ cua chưa Nhật Anh Nhật Anh ơi Nhật Anh viết chữ cua chưa chưa vẽ xong Bạn nào chưa vẽ xong thì cứ bình tĩnh ngồi vẽ Bạn nào vẽ xong rồi thì Ngồi chờ các bạn một xíu Dạ Con xong rồi cô Rồi Đây, chào cô ơi Chim ngưỡng, chim ngưỡng Con cua hai Khải Vương vẽ cua hình đế hay cua gì á Khải Vương Khi vẽ ăn cua bình thường nhưng mà nó cười Nhấp nhấp cái miệng ra bơ ừ. Nhìn dễ thương gì vậy trời <laughs> tâm xong rồi cô trang ơi con con con này quá dị lắm nè cô cô trang vẽ hình trung tâm xong rồi cô trang ơi cô trang luôn cô ơi con cô cô cười lộ cái hàm răng hàm tí hơn cua ba màu cho con cua nó cười lại đi Khánh không? Rồi, màn hình được chưa? Cô Trang dừng xem màn hình nha cả lớp Con làm xong rồi này cô Trang Rồi để cô Trang kết thúc xem màn hình đã Cô Trang mới nhìn thấy được các bạn Rồi Con làm xong rồi làm xong rồi đúng không con để hương trật tự nè con rồi cô trang thấy dạ con cô nguyên rồi đi đẹp rồi khải vương cô thấy rồi kim nguyên cô thấy rồi ân thảo đưa lại cô xem rồi ân thảo cô thấy rồi cô trang ơi đưa lại cho con coi cô trang minh châu lớn à của thiên hà cô trang thấy rồi của con cô Trang đây của cô Trang đây ơi ờ. ừ. con con, cua ừ. này nó vừa tít ừ. mắt luôn cô Trang hồi đời là con đã nghĩ ngay con cua đấy luôn á <laughs> dạ, dạ. Dạ, cô Trang con tính là con, tính vẽ con con cua này mắt lé nhưng mà không hiểu sao con không vẽ được không phải con cua này con phải mắt lé nhìn mới hài nhưng mà cô ơi cô nó cũng mười lé còn cơ cô chơi nghe coi mười lé đó ba hình của con. à con xuất hiện nhiều dữ vậy hả rồi bây giờ là 8 giờ kém uh, ờ, 15 cô Trang sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà cô Trang sẽ xem màn hình cái cô Trang vẽ về cái con cua ha để cho tụi con có thể nhìn các cách vẽ nhánh như thế nào để hôm nay thấy rõ hơn nha Cô Trang ơi, cô Trang với ảnh đi Tôi tôi tôi Cô Trang ơi, cô Trang Bạn à, ơi, bạn thì con trai của chỗ mà nick của mẹ Lê Thị Hạnh à Con ơi, con mở mic lên đi, con nói chuyện với cô một xíu Con đưa hình con cua cho cô xem với À, con kia đẹp nhưng mà con tô màu đi nha bạn đã ờ, đẹp lắm nhưng mà mình phải cần tô màu một chút nữa thôi đã xong à, mẹ hỗ trợ cô mẹ ăn cả bún khoai ra cùng phù thủy nữa là cô minh trân ơi cô đang cảm là một chứ cô để con trong màu một cô dạ có gì mẹ hỗ trợ tại lần đầu em vào lớp nên em còn hơi ngại không sao đâu ạ à. chào cô Linh ơi đi con tên gì để cô Trang dễ biết cô chi xưng ngô nè con tên gì con tên gì không rồi Minh Thư ơi, con còn ngồi đó không? ba Đừng có qua nữa cả lớp tắt mic giúp cô Bạn nào không? Cả lớp ai không phát biểu tắt mic giúp cô Hải Vương Rồi, cô Trang cảm ơn cả lớp Rồi Minh Thư ơi cô ơi con em mình vẽ mấy nhánh vậy cô à cái bài này nhiều nhánh nha bài này nhiều nhánh nhưng mà chút xíu nữa tụi con khoan vẽ cô Trang sẽ cho tụi con xem cái hình tổng thể rồi cô Trang sẽ chiếu slide cho tụi con xem từng cái hình chi tiết vẽ như thế nào cô Trang vậy giờ bị nhánh thì cô Trang từ từ con từ từ Kim Nguyên có thể hôm nay chúng ta không cần à, chưa đủ thời gian để hoàn thành cái mai mép này đâu mà cô Trang sẽ hướng dẫn trước rồi sau đó cô Trang sẽ gửi con xong rồi con đưa hình cho cô xem minh thư xong rồi cô trang sẽ gửi cho tụi con à, vẽ theo ha à minh thư vẽ đẹp quá dễ thương quá cô trang cảm ơn minh thư còn bạn à, cô bạn mình đâu có thấy cái hình này đâu cô đây nè bạn có đưa lên nè cô ơi cô cô xem mình con vẽ không có nãy giờ sao thiên an không đưa cô xem nãy giờ vẽ xong thiên an cất đâu con quên con quên Thấy ừ, con chuẩn bị màu chưa Thiên An? Dạ rồi Rồi con cua đẹp rồi Nhưng mà cô Trang dặn là Bữa nào đi nhà dạ. sách nói mẹ mua cho con một ít giấy A4 nha Dạ vâng Ok con ừ. Ừ. Rồi Bây giờ cô trò mình sẽ ờ, cùng nhau tìm hiểu cái này ha Đây, hồi nãy là cái hình con cua trong cái cái cái cái, ờ, cái phần cô xe đúng không? cô chia sẻ mà còn không thấy cái gì luôn con chỉ thấy uh, suy nghĩ nhớ thôi mấy bạn trình bày câu chẳng thấy một cái gì luôn con sao có nhìn thấy không Tao không thấy một cái gì hết cô không thấy một cái gì luôn cô xe lại xe lại từ từ xe lại con từ từ bình tĩnh bình tĩnh cả lớp đừng có làm cô sợ rồi cả lớp thấy chưa? Thấy rồi dạ, đúng không? Dạ. Đây, đây là nguyên một cái hình con cua. Dạ ờ, rồi, à, hình về sơ đồ tư duy về con cua. Thì ở đây ở đây nó có tổng cộng là 5 nhánh chính nè, các bạn thấy không? Đầu tiên là nhánh cấu tạo nè, nhánh đặc điểm nè, rồi cái nhánh là nuôi nè, nhánh lợi ích nè, nhánh đánh bắt nè. Được chưa? thì ở đây là ví dụ như cấu tạo thì cô sẽ chỉ cho tụi con đọc trước ha ví dụ như về cấu tạo thì loài cua nó sẽ có về hình dáng nè thì nó sẽ có kích thước khác nhau nè rồi ví dụ như nó không nó là động vật uh, cấu tạo nó là không có xương sống nè nó có lớp vỏ lớp thì vỏ cứng nè về chân á, thì nó có nhiều nè nó chia thành đốt nè các bạn thấy không cô có cái hình minh họa rồi ví dụ như đặc điểm thì đây là loài giáp xác tập tính là gì là có ẩn trú nè kiếm ăn nè rồi khả năng của nó thì sao nó phát hiện bốn phía nè rồi cái ờ, về cái phần nó có khả năng nhịn đói từ 10 đến 15 ngày luôn rồi còn cái phần cái nhánh màu tím tím nè về nuôi nè nuôi thì cô ơi ơi con lỡ như con vẽ mà nó không đủ chỗ thì sao à? cái này con có thể vẽ lại ừ. nha thiên an nha con sẽ kiếm cái giấy to to hơn và con sẽ rực một tờ giấy đôi Ủa nếu con chưa có giấy A4 nha Thiên An nhà con có giấy A4 con đã con ta con bắt đầu ngày mai con mới có giấy A4 cô rồi ngày mai con có thì con sẽ hoàn thành cái này sau cô Trang sẽ gửi vào trong group cho cho cả lớp uh, lấy về phụ huynh sẽ lấy về để con vẽ ha bây giờ cô bây giờ con bắt đầu vẽ nha con Trang rồi bây giờ cô Trang cô Trang cô Trang gửi luôn Messenger giùm con nha con chỉ ngồi xem thôi hả cô bây giờ các bạn các bạn ơi mát đầu nè nghe cô nói nè, nghe cô nói nè nghe cô nói trước được không cho cô một phút cô hướng dẫn tụi dạ, dạ. con trước được không tức là cô trang đang chỉ tụi con cách đọc cái cái về cái sơ đồ tư duy của loài giáp sát đó là loài cua rồi sau đó chúng ta sẽ bắt đầu vẽ sau nha được không không chúng ta không có cần vội vàng hết á rồi cô dây nói tiếp nha rồi đến cái nhánh màu tím tụi con thấy cái phần đuôi không cái nhánh tóc giống như cô bây giờ con bắt đầu vẽ cô ân thảo ơi ân thảo cho cô trang một phút được không ân thảo cô trang đang trình bày con cùng các bạn lắng nghe nha sau khi mình tóm hết nội dung xong sau đó cô sẽ xem màn cả lớp vẽ được không nhân con nha dạ rồi cô trang cảm ơn ân thảo rồi tức là cô trang đang chỉ cho tụi con cái cách đọc là chúng ta đọc theo chiều kim đồng hồ ấy chưa nhánh đầu tiên màu đỏ là nhánh cấu tạo là đọc trước sau đó đến nhắc đặc điểm là cái nhánh màu xanh lá cây cái dạ biết là... là nhánh màu tím là nhánh nuôi á thì nuôi ví dụ như người ta sẽ nuôi ở đồng ruộng nè cô sẽ vẽ hình minh họa đấy chưa rồi nuôi lòng bè nè cô sẽ vẽ nè rồi nuôi ở ao hồ nè ha rồi tiếp đó là cái nhánh màu cam đó là nhánh lợi ích màu vàng cam á thì lợi ích thì về ẩm thực á, thì nó có thể làm những cái món ăn nè ví dụ như là cua hấp hoặc là cua lẩu cua gì đó ha rồi à, về hương vị thì nó thơm ngon rồi à, lợi ích thứ hai là về mua bán thì người ta có thể bán mua bán trong nước hoặc là xuất khẩu nè rồi về dinh dưỡng thì nó là một cái loại thức ăn giàu vitamin giàu canxi và giàu omega 3 rồi cái nhánh màu xanh dương cái nhánh cuối cùng là đánh bắt thì nếu mà đánh bắt thì người ta có thể bằng cách là câu nè kéo lưới nè hoặc úp nơm nè kéo vó nè là đây là hết về cái một cái bài à, tìm hiểu về loài giáp sát loài cua các bạn hiểu ý chỗ này chưa hiểu rồi ha thì bây giờ dạ, rồi cô trang dạ, hiểu rồi rồi cô trang sẽ chỉ cái cách cho tụi con à, nè để tụi con sẽ nhìn sơ một lượt đầu tiên chúng ta vô sẽ vẽ hình trung tâm đúng không tiếp đến là thấy sau khi đó cô vẽ hoàn thiện hình trung tâm là cô sẽ vẽ cái nhánh cấu tạo đầu tiên không cô sẽ vẽ cái nét đầu tiên nó giống hình dấu ngã không rồi bắt đầu cô viết cái cái cái cái, à, cái chữ lên từ khóa lên tiếp đó thấy chưa các bạn thấy không tiếp theo là hoàn thiện cái nhánh thứ nhất ha cô phát họa tất cả bằng bút chì trước tiếp đến là cô vẽ ra nhánh phụ rồi cô viết chữ hình dáng nè rồi kích thước nè rồi khác nhau nè các bạn nhìn thấy chưa các bạn thấy từng bước vẽ của một cái sơ đồ tư duy không và tất cả phát họa bút chì trước rồi chút nữa chúng ta dạ, thấy cái xíu màu ha là ví dụ như nó wow. đó chúng ta sẽ cứ cứ cứ cứ ờ, đó thấy chưa ông vẽ nha cô bạn kiên nhẫn một xíu để cô hướng dẫn xong để một hồi tụi con không nắm xong lúc mà tụi con làm tụi con sẽ hỏi lại rất là nhiều chúng ta hãy hãy nghe cô mình giảng trước khi làm rồi đó sau khi chúng ta vẽ như vậy xong phải không từng cụm nhánh xong đến chừng mà tụi con hoàn thiện đây là cái bản hoàn thiện sơ đồ tư duy theo bằng bút chì các bạn nhìn thấy không các bạn Dạ thấy Sau đó cô Trang mới hoàn thiện bằng bút chì Xong cô mới lấy bút lông kim màu đen á Cô mới đi lại nét cho cái hình trung tâm Thấy không Sau khi cô đi xong nè Đó bắt đầu nè Cô tô màu hình trung tâm xong rồi cô tô màu nhánh nè Cả lớp thấy không Đó Rồi và đây là cái hình hoàn thiện Rồi bây giờ cả lớp có thể vẽ nha Đẹp quá, đẹp quá cô đẹp quá cô Đen, cô Đen có thể phóng to lên được không? À, mình thấy nhỏ quá Cô đang học bằng điện thoại hả Kim Nguyên? Không, cô học bằng máy tính nhưng mà ở đây con thấy nó nhỏ ba đã quá Con bắt đầu vẽ nha cô Rồi, cả lớp thấy rõ chưa? Dạ rõ To chưa Kim Nguyên? Cô vẫn thấy mà ừ, vẫn thấy nó nhỏ mà cô Cô đang phóng hết cỡ rồi đó Kim Nguyên Ở đây Không, con thấy rõ mà Cô kìa á, con thấy giọng như cũ mà con mở cái spotlight cái hình lên đi Kim Nguyên con đừng có để chế độ mà đa màn hình nó sẽ thấy cái hình xe của cô rất là nhỏ Cô ơi, con vẽ bắt đầu rồi con, Ta rồi. Dạ ơi, các bạn bắt đầu vẽ nhánh thứ nhất cấu tạo trước đi. Dạ. cô ơi cô mẹ con tìm được giấy A4 cho con này cô ơi à, nếu vậy thì vậy thì uh, thiên an vẽ lại cái hình con cua rồi vẽ luôn cho nó đẹp nha con xoay ngang tờ giấy nha thiên an dạ tờ con có xoay ngang rồi cô rồi, tờ giấy nằm ngang y như cái hình mẫu cô đang xe cô sang ơi cô sang con biết viết chữ rồi đấy con biết viết chữ rồi hả vậy con nhìn theo chữ của cô con viết được không con có rồi giỏi quá ân ờ, nhật anh giỏi quá cô cha con hình dáng không mà chữ gì cô con chẳng thấy hình dáng sao mà kích thước đó con rồi các bạn nhìn thấy to hơn chưa cả lớp nhìn thấy to hơn chưa Quá, vẫn nhỏ xíu à cô nó vẫn nó cũ mà cô vẫn ngỏ cô ạ vẫn ngỏ vẫn như cũ thôi mình nhìn xong đây nè các bạn các bạn ơi ờ, để nhìn thấy các cô đang ơi cô đang vẫn chụp sáu người đó cô con chấm nhấn đúng rồi cô con chấm nhấn đúng rồi con vẽ cho mình cái tim chưa nào chưa nào chưa rồi á nè mà cái tim cô ơi giờ con qua nên nên giờ con qua nhánh hai là cô rồi bạn nào cứ vẽ xong thì cứ vẽ tiếp tục nha Hầu Bạn nào cứ hoàn thành nhánh một rồi thì cứ đi qua nhánh hai nha Em vẽ, em viết bằng bút lông Hello. Cô Trang ơi, nó bị đen màn hình rồi cô Trang ơi Rồi rồi, cô Trang thấy rồi Con, con, con, con con cô mình đâu mất tiêu rồi Cả lớp đợi cô xíu nó đem gì ta máy cô bị treo mất rồi cô đang xe đó cả lớp đợi cô xíu con thì đâu ra con có thấy gì đâu cô từ cô chút đợi cô chút sao nó bị mất hình sao nó đen thui rồi ông thảo ơi rồi, ông thảo ơi lại chưa thấy một cái ra đi ông thảo thấy một cái ra đi chứ không có rồi hả cô dạ hả cái gì ông thảo ơi anh thấy một có cái hình rồi ông thảo thấy một cái ờ, um, được cái um, cái của bạn không là nó nó bị rẻ một hai tắt hai cái trừ lại cái thôi xong nó sẽ bị rẻ quá à của con vẽ không có đủ quá cô ơi không đủ thì mình mình chia nó lại nha con con vẽ nhiều lần là con sẽ quen á thi em Wow. Cô sao nhắn thứ hai đặc điểm là là giá sáng là sao vậy cô? Là loài có vỏ cứng. Đúng rồi, đúng rồi, Hải Vương nói đúng rồi con. Ví dụ tôm cua thì nó được phân vào loài giáp xác nha con. Nó có vỏ, nó vỏ bên ngoài á. cô con sắp xong rồi cô giỏi quá ta cô Trang thấy Bảo Ngọc giỏi á cô ơi con tới nhánh ba rồi cô giỏi quá cả lớp giỏi tiếp đi còn mai nhánh thứ nhất à không sao Thiên Hà con cứ làm đi con cũng vậy bạn nào vẽ nhanh thì à, vẽ còn bạn nào chưa xong thì cô Trang cũng sẽ gửi hình nên tụi con đừng lo ha biết chữ bằng màu quá nha cô số mấy rồi gì thiên hà con viết chữ bằng màu của cô con viết chữ bằng màu cô trang vẽ ngắn thứ mấy rồi thiên hà đợi cô xíu thiên an viết vẽ viết bằng bút màu á nhưng mà nhớ viết trùng màu với lại cái cái cái cái màu nhánh mà con đã tô nha thiên an dạ Thiên Hà cô vẽ xong nhánh thứ hai rồi con Con chuẩn bị vẽ nhánh thứ hai Con làm đi con Cô ra nghe con ra Cô ra nghe con Mua về mà lúc khi à, mà lùa con cua lên không thấy con cua nữa rồi muốn khóc luôn á Vậy hả? Dạ Cô không muốn xem con vẽ không mà Con vẽ xong luôn đi thi nghe Cô ơi, tới nhanh thứ tư rồi cô Rồi con vẽ tiếp đi con cô tập tiếng là tập tiếng rồi cái môn nãy gì vậy cô hả con tập tính là ẩn trú và kiếm ăn á con những cái thói quen của nó dạ cái nhắn này nó nhiều con sợ con viết không có được chỗ mình tập cho quen đi thiên an trước giờ chúng ta vẽ những cái nhánh ít rồi bây giờ bắt đầu mình tập cho nó quen lên những nhánh nhiều để tụi con phân bổ cho nó quen nha không sao ẩn chú là ẩn trí ẩn trú con trú dạ thưa cô cô trang về sách xong chưa cô trang cô ơi cô nghe con cái anh à, cái à, cái nhóm thứ tư đó cô cái à, từ ẩm thực rồi tới món ăn đó cô Sao hai cái anh hai cái từ anh à, được nói với món ăn là cái gì cô con nhìn không rõ lẩu cua hoặc là cua hấp đó con dạ nấu lẩu cua Thunder. phát hiện bốn gì à cô? Bốn phía con Dạ con cảm ơn cô coi coi chữ ít ít đó là ốp nôm đúng không cô đúng rồi con ốp nôm ơi cho hỏi cô ơi ở nhánh lợi ích đó cô à. cái chữ dinh dưỡng là tới cái gì nữa cô dinh dưỡng là tới xong rồi nhánh đầu tiên là vitamin con sau đó tới canxi và omega 3 phải không dạ ô gì con quên luôn rồi tên con quên gì con omega 3 dạ em cảm ơn cô cô trang ơi hồi hết giờ học con vẽ được không cô sao con rồi này con mất tới ra được rồi không sao đâu thiên an nha con cuối cùng rồi dạ. chưa cả lớp ơi con tin lắm rồi ơi rồi bây giờ nè cô Trang nói nè hai phút nữa cô Trang sẽ ngừng chia sẻ nha Cô Trang sẽ gửi hình Và bây giờ cũng quá giờ học của tụi con rồi Bạn nào hoàn thành rồi thì về xem lại bài mẫu Để mình rút kinh nghiệm Còn bạn nào chưa hoàn thành thì về nhìn bài mẫu vẽ thêm nha Dạ Được không? Dạ bởi vì bây giờ là dạ, cái cô cô cô gửi qua nick server cho con được không cô cô Giang sẽ post lên trên cái à, cái group uh, hành trình rèn luyện của chúng ta luôn nha dạ. cái chỗ mà tụi con hay nộp bài tụi con sẽ lên đó lấy ngoài ra cô Trang sẽ post ở trong Zalo nữa nha dạ cô Trang đã hoàn thành Cô Trang sẽ dừng chia sẻ nha Rồi cả lớp ơi Và đây là bài cô Trang à, hoàn thành nhanh trong tối nay Xong rồi này cô cô làm nhanh dữ cô chưa được làm à, cô làm xong rồi Rồi nãy giờ cô cũng nghe Khải Vương À Khải Vương ơi Có một xíu mà cô Trang à, nhắc nhở để Khải Vương rút kinh nghiệm lần sau ha Mai mốt và cô cho nhắc luôn các bạn mai mốt khi mà tụi con ờ, vẽ sơ đồ tư duy á hạn chế viết bằng cái nhánh màu vàng màu vàng tươi nha tô màu tô nền đồ thì được nhưng mà viết chữ trên cái nhánh bằng màu vàng tươi á khi tụi con chụp hình lên hoặc tụi con share cái sơ đồ tụi con lên người ta sẽ không nhìn thấy à ân thảo này vẽ đẹp lắm á con con cô thấy nó sáng không thấy đúng không cô đúng là con cái màu vàng tươi nó sáng quá nên khi nó bị phản với ánh sáng tụi con không đọc được các từ khóa ở trên đó nên cả lớp rút kinh nghiệm nha màu này đúng không cô đúng rồi thường mà con nhút cái mắt nữa là cô cô sang hơn cô sang con tả cái này cô cô chụp lên cô sang em được cái nửa ba rồi cô không cái này mi con bé gửi cô cô trang sẽ gửi trong group cho cả lớp nha em mới được cái nửa ba à con sang con bảo với này con chú cho mình con con gửi lên cho bố mẹ con nhé rồi cô Trang sẽ gửi cái hình này lên trên group nha cái hình bản mẫu kia cô sẽ cô sẽ gửi lên trên group để mà cả lớp minh thư vẽ được không con nếu được giơ tay ok nếu được thì con giơ tay con ra hiệu cho con biết minh thư cái dường như đây nếu mà minh thư vẽ được minh thư giơ tay vẫy vẫy cho cô trang biết ok con giỏi rồi cô trang cảm ơn cả lớp vì hôm nay lớp mình à, có một cái tin vui á, là cô trang vừa xác nhận có hai bạn hoàn thành trong cái thử thách mà 21 cái may mép của cô trò mình trong vòng mà à, hai tháng á, là có chị minh châu lớn và bạn kim uyên đã hoàn thành bài đích 21 cái may mép thì bây giờ tức là đã xác định được à, ngôi vị à, nhất nhì rồi đó còn lại ba giải ba và các giải khuyến khích sẽ lần lượt là đến tay của các bạn nào thì tụi con nỗ lực nha và hôm nay là lớp mình có thêm tin vui là có cô Hương tham dự lớp nè cùng với một số các anh chị và các bạn mới cùng với lớp của mình cô Trang cũng rất là vui bây giờ cả lớp mình là vỗ tay đi à, và hôm nay cũng là vỗ tay khen các bạn cũ lẫn các bạn mới hòa đồng và rất là vui vẻ và hỗ trợ nhau ha rồi bây giờ cả lớp thả tim nha Cả lớp thả tim xong rồi chúng ta sẽ kết thúc lớp Và chúc nhau ngủ ngon nha Cô cha Con là cô cha Trang Con chào cô Trang Rồi Con chào cô Trang Đây là chào cô cha Con chào cô cha Con chào cô cha Rồi chào cô cha Trang Chào cô cha Con chào cô cha cô Trang con chào cô Trang Rồi chào cô Tâm Con chào cô Trang rồi chào cô Trang nha, chào các bạn. Ở cô Trang là xong rồi là có là xong rồi là đang vô lớp hả cô? Rồi làm xong rồi lớp mình nhớ đăng ở trong rất và bạn nào giỏi nữa thì thuyết trình nha. Hãy tập đi tập cho mình cơ hội thuyết trình để chúng ta sẽ có cơ hội mà tụi con trải nghiệm được nhiều được không? dạ rồi cô trang mời các bạn ao cô trang gặp hai cô chút xíu nha cô trang mời dạ. cả lớp cả lớp phát lớp nha cô trang cảm ơn minh thư hôm nay minh thư làm rất là tốt con chào cô chào con chào ân thảo chào mẹ phượng chúc cả nhà ngủ ngon rồi cô trang mời bạn trần quang luôn ha rồi ân thảo cô trang con con thoát lớp đi con con rời lớp đi cô trang hợp với mấy cô chút xíu